tới, tới tối mình lấy ra mình đi chơi chở đào đi phè phởm vẫn ok đúng không đó xong rồi thả đào về nhà vẫn ok xong rồi xong mình ghé ngoài con này coi ghé đâu kệ tôi đi cuộc đời không nhiều tốt hết bà biết chìa khóa dách ngàn bao nhiêu tiền không 15 triệu nó chém tôi 15 triệu chìa khóa dách ngàn á còn chìa khóa này chắc nó chém mấy chục luôn cái này rẻ mà anh mày biết làm không đưa em em làm cho cái này em làm hoài à nghe ghê khóa chìa khóa mà đâu cũng có được thì mày làm cho nhiều người nó tới cướp xe tao sao à, chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của Duy Nguyễn như các bạn đã biết năm 2020 là cái năm mà mấy ông thầy bói nó coi là năm tam tai của Duy Nguyễn à, bị rất là nhiều cái chuyện xui xẻo mà đời người có thể là có người, người ta gánh không nổi luôn các bạn à, trải một khoảng thời gian dài con Mercedes à, 7 tỷ của Duy á nó bị à, tai nạn trên cầu Rạch Chiếc mà có những clip Duy cũng chưa có chia sẻ cho các bạn về câu chuyện của nó đi tới đâu về đâu nhưng mà đó là cái nội dung của những video sau này đi ngày hôm nay nó còn cái ừ, biến ngang của Mercedes trắng mà trước cái biến Mercedes trắng nó có hai cái biến của Mercedes xanh tôi nói thiệt với bạn luôn hết cuộc đời tôi năm nay cái gì đâu á mẹ nhà cửa xe cộ đồ tè le học me hết bây giờ các bạn xuống dưới hầm đi không có con Mercedes dưới mấy em nhân viên sáng làm thắc mắc không đó hôm qua về mẹ chửi quá trời luôn tưởng đâu Duy Nguyễn nó thua lỗ bán xe ai cũng hỏi hết á lý do rất là nhảm các bạn lý do rất là nhảm và rất là bực mà hôm qua Duy Nguyễn cũng rất là bực bội nữa mà đây một cái câu chuyện thực tế một cái chia sẻ thực tế tôi không tin rằng trên đời này con Mercedes 7 tỷ mà nó cùi bóc như vậy thầy luôn để bữa nay đi tôi quay xong vlog này sẽ quyết dùng Mercedes xong rồi tôi lôi về gara tôi mổ xẻ nó ra rồi mày của bóc tự nhiên cái tính năng massage ghế nó mất không nói nha mình đi chạy xe ngồi đau lưng thế bà bồ bịch ghế gú đồ các kiểu đi đường dài ra hà nội lộn lộn ra đà lạt đồ massage massage ghế tôi bị hư cái đó coi bỏ đi không nói mà này mới tức nè à, bữa trước là sau quá trình mà đi ờ, chơi đêm rồi này ờ, bay nhảy ờ, gãy gú đồ rồi cái chìa khóa mercedes của chị bỏ trong cái quần jean đó xong rồi cái về cái gì ở dưới, dưới, quê á, lên gom đồ đi giặt gom đồ đi giặt mà không có biết trong trong túi có tiền có chìa khóa không giặt bà đó chìa khóa luôn giặt cái chìa khóa mẹt luôn mà nhưng mà nó hư nó không hư đâu tới, tới tối mình lấy ra mình đi chơi chở đào đi phè phẩm vẫn ok đúng không đó xong rồi thả đào về nhà vẫn ok xong rồi xong mình ghé ngoài con này coi ghé đâu kệ tôi đi ai cười cái gì anh nói anh chở đào về rồi nha em hiểu không anh chở đào về rồi vẫn ok xong rồi anh mới ghé nhưng mà ghé đâu thì kẹt tôi đi các bạn biết ghé đâu thì comment đi rồi xong rồi sau khi ấy ấy xong tôi quay lại cái xe tôi mở không được mà hên mở không được bạn má nóng điên mà mình luôn nhấn tiệt tiệt tiệt tiệt nhấn cũng có nhưng khùng vậy đó mở không được xong rồi lấy chìa khóa cơ ra nhét vô dặn cạch cạch cạch mở cũng không được luôn nó tin nổi không Thôi hiểu nó quá thiện quan mà có cái bom tôi vứt nổ bà cái xe luôn tức tức chịu không nổi luôn đó làm hết 15 phút đổ mồ hôi vã lên hồn luôn hên xe để trong hầm mà cũng hên cũng nói chung là cũng có hên mà vá gặp dưới đậu ngoài đường là thấy mẹ rồi để trong hầm xong rồi tôi phải chơi từ chiêu cuối bút ráp đi về má bút ráp đi về về tới nhà mẹ xanh mặt luôn còn tưởng ông này bị cướp xe thấy <laughs> dạo này nhiều trẻ trâu nó nói là anh Duy Nguyễn ra đường cướp xe anh nên nó, mẹ tưởng đâu bị cướp xe mẹ cũng khá là lo lắng mà sáng mà tôi cây cũng tức chịu không nổi luôn á tôi nói mẹ nếu mà nó hết pin á đúng không nếu mà nó hết pin thì nó phải có một cái gì đó nó từ từ thôi ông có chứ gì khi khô gì thì phải pin không hay là bị giặt giặt xà bóng vô nó hư mẹ mạch rồi tôi cũng chưa biết nguyên nhân luôn mà bữa nó xui giả man bình thường á đúng ngày hôm qua luôn là tôi móc cái chìa khóa xe cua tôi để ở nhà rồi <laughs> tôi tới bốn chìa khóa lần ba giống nhau hết hai con hai con đó hai con bốn chìa khóa chìa khóa ờ, gara bỏ còn ba chìa tức là còn hai chìa wow. tức là anh còn hai chìa nữa là cộng với cái chìa là ba chìa bỏ lủng cụm lủng cụm ở trong trong cái vỏ nó nặng quá xong rồi cái mình lấy hai chìa ra mình bỏ nhà mình cầm chìa đi thôi mẹ đúng toan ngày hôm qua luôn nên cây cú tức không nổi mà xong rồi chưa kể đâu đi ráp về đi ráp đi ráp về mình bút ráp vô gặp nội kia chạy pha điêu xám chạy pha điêu xám đi số đẹp ba gì mà không một một một không gì đó số đẹp lắm xong rồi móc điện thoại ra nó gọi cho mình mình gõ cửa cụp cụp cụp nói nói tôi nè tôi đi xe nè cái đó sao anh biết em hay vậy mày đặt trên đặt trên gáp thì nó hiện cái, cái biển số xe chứ nó hiện luôn pha điêu xám rồi ông chạy đâu nữa mà giữa đồng không mong quạnh tới thui gì có mình ông với ai nữa hỏi vậy đó xong rồi vô pha điêu ngồi tôi không muốn nói cảm giác tôi không muốn nói cảm giác tôi không muốn nói cảm giác bạn ơi nó không đụng chạm tới ờ, tôi có một nhân viên nó đang ờ, nó đang kiếm chót trong pha điêu nó ngồi nó làm nó quậy pha điêu ghê lắm nó đụng chạm nhạy cảm đó không nói được <laughs> nhưng mà tôi buổi chiều đi mạc này nọ khuya đi về pha điêu cảm giác là chắc mình tôi có rồi đó mà cảm giác đó không chán mà cảm giác tài xế từ lúc mà đi đoạn đường nó lấy tôi 200 ngàn nó không nói một câu nào luôn ông nội <laughs> nó chạy theo google trời ơi nó thôi thôi mày tao chỉ đường cho mày đi mày nó chạy google nó đi vô mấy cái đường hẻm đường phải hẻm mà đường nhỏ đường số á tao nói tao nói thiệt với mày nha mày chạy đàng hoàng mày nghe lời anh đi mày chạy vô mấy này tối tối tối được cướp taxi bây giờ nè trời đất ơi giờ mấy vụ cướp cổ taxi rồi đó biết chưa nghe nói sợ quá chạy ra ngoài luôn trời ơi tài xế nó không nói một câu luôn rồi mà giờ pha đi cũng nhiều thế đó là cái câu chuyện của taxi tụi nó nữa mà chiều nay tôi chuẩn bị tôi đi lần nữa nè tối nay chứ tôi giải quyết xe chứ chiều nay tối nay gì đó mà tôi điên lắm rồi thì tôi, tôi mới thắc mắc rằng tại sao chịu khóa cơ mà không được vậy là tôi xong thanh ron hay cái xe nó xong thanh ron Ồ, ờ, oh, mấy bạn đợi đi sẽ có clip nữa tôi về tôi tức lắm tôi, tôi đeo cái xe ra tôi mở tôi, hôm qua tôi mở nó văng cái cửa ra vậy nè nó văng cái cái tay cầm vậy tôi kéo cái cầm sợ nó gãy luôn á nó sợ gãy không có lại gãy mẹ cửa rồi nè cái cửa tự nhiên tông buổi tối lá chim xong rồi tự nhiên sáng vậy nào đóng cửa lại mấy cửa kẹt cứ ngắt luôn tôi giật hồi gãy cửa luôn chứ tập cái dạo này nó sao sao á nhớ mình tập gym cũng nặng mà các bạn đâu có tập nhẹ đâu mà sao tự nhiên sức mạnh sung quá đó. nên bây giờ là tôi cho bạn coi nè tôi thay pin luôn tôi điên rồi tôi làm tôi phải làm là video tôi lịch sử tôi chứng minh tôi nói chuyện với mạc mới được nè đây là chìa khóa tôi nè chìa khóa cơ nè hôm qua nè tôi ngồi tôi nhấn đụng nhấn từ lưa lúc đây không có tác dụng gì hết mở cớp mở kiết không được luôn rồi xong pin á không biết có hết không tôi không biết luôn nữa cứ cho là hết pin đi bây giờ có hai nghi vấn chìa khóa này một là hết pin hai là bị giặt xà bông banh bại chìa khóa rồi mà hả tôi nói thiệt với bạn á giặt xà bông mà banh chìa khóa là cả viên mẹt nó chuẩn bị nó chém tôi nữa nè cuộc đời không như tốt hết bà biết chìa khóa dắt ngàn bao nhiêu tiền không 15 triệu nó chém tôi 15 triệu chìa khóa dắt ngàn á còn chìa khóa này chắc nó chém mấy chục luôn này rẻ mà mày biết làm không đưa em em làm cho cái này em làm hoài à mà tao nghi ghê má chìa khóa mà đâu cũng có được thì mày làm cho nhiều người nó tới cướp xe tao sao à, giờ tôi thay pin cho bạn nè thay pin chìa khóa cơ trên mạng dạy nhiều rồi tôi không nói nữa móc hôm qua tôi mở này mở cũng nát nước mở không được luôn tức xong rồi giờ kiếm nào nhấn mẹ vô đây đi đó văn nắp rồi ra ok cục pin nè mới cáo luôn có bị gì đâu tôi nhìn vô tôi tôi hửi ra không có mùi sao bông có mùi bông giặt thôi à <laughs> nè pin mới cáo luôn Ồ, xin thưa luôn pin này á pin này à, tám ba tám 84 vẫn biết mã gì á cậy đây pin này pin này của pin thay nè nó nó mạt nè pin chính hãng luôn đời tôi không bao giờ xài đồ lô hết á chửi tôi ngu này nha thế nào các bạn chửi tôi ngu ở đây ra ngoài đồ trung quốc bán rẻ đồ nè pin mạt đàng hoàng hồi kỳ tôi mua thay cho con đen á giờ cứ lại chơi trắng luôn cây cú chết mẹ nãy mặt nào trong ta thôi gắn đại đi như nãy vậy nè như mặt này úp vô trong đúng không đúng rồi cái tối nay phải cầm hết ba chìa khóa cái đi luôn con này mà lỡ hư còn hai kia mà còn mở không được nữa thôi tôi kêu xa cẩu luôn điên thiệt phải biết tại sao tôi cũng biết tại sao nữa nhưng mà tôi là người trải nghiệm qua vậy đó bữa nay thêm cú nữa nè nên tôi nói với bạn ấy, cuộc đời sau tôi hiện đại nó hại điểm nếu mà cái tình cảnh hôm qua là hơn tôi sài gòn đó mà tôi nằm trong rừng thì sao hoặc là đi à, phượt đi phiết rồi rồi sao mà đâu phải bị ban ngày bị tối khuya thế mới căng như nên nó nên nên nên, nên, vụ xe cổ này nó nó làm tôi bực mình quá nên thôi tôi là hôm nay là Duy Nguyễn quay một cái video để làm chứng cứ cho những lời mình nói và những lời mình nó gọi là nó trải nghiệm qua cái đó để ngày mai chiều nay đi tôi coi cái xe tôi nó bị cái gì để tôi khắc phục cho nó nó nó, nó được chứ cái chuyện chìa khóa là chuyện cực kỳ siêu lãng luôn nên bây giờ thôi kinh nghiệm vậy pin thì có thể nó hết thường xuyên đúng không không biết nào nó hết nó hết nóng báo thôi giờ mua sẵn này bỏ ba lô để sẵn đi nếu có hư lấy ra thay tại chỗ chìa khóa cơ kỳ cục quá tôi cũng hiểu nổi nữa đây chìa khóa cơ đây chìa khóa cơ dùng để mở cửa khi cấp cứu thằng bán mạc nó nói như thế nhưng mà hôm qua tôi mở không được tôi mở bằng nhiều cách cũng không được luôn đó mà tôi không dám dùng lực mạnh quá sợ gãy cái cửa tại vì tôi đã làm gãy một cái cửa một lần rồi đó, cảm ơn các bạn theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ kinh nghiệm kiến thức thực tế tiếp theo hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài